à, một bài nữa và à, có hai à, chị phát thanh viên à, phát lại hai bài à, của một cư sĩ miền Nam và một là à, cư sĩ đang tu ở đây hai chị chỉ có 8 phút thôi đây là một cô giáo cấp 3 dạy về vật lý rất giỏi giáo viên dạy giỏi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 con của thầy thích nữ quyên giác xin ờ, cảm ơn ờ, cư sĩ nguyên ờ, giác